nguyên quan thấp một cái mình đóng ngược lại và hai phần tay của mình sẽ là chỉ như thế này và hấp vùng chắc ok mình tính lại nha hai đi một là hai nghìn ba và bốn năm và sáu bảy và tám sau đó mình sẽ đặt hai tay lên như thế này một nghìn hai phần chân của mình sẽ bước ra một hai rồi mình đặt lên ba và bốn rồi mọi người xoay là năm hèn sáu mình tiếp tục bảy và tám ok đến lại nha năm sáu bảy đi một hèn hai ba hèn bốn năm hèn sáu phần này mọi người nhớ để cái tay đằng sau ha năm và sáu bảy và tám rồi cái phần cuối cùng rất là dễ luôn mọi người sẽ sẽ lên như này một và hai ba and bốn năm and sáu mình sẽ quay qua và để ta lên bảy và tám ok bảy và tám sau đó mình sẽ làm lại động tác này một and hai ba and bốn rồi mọi người sẽ làm cái mới là cái này bưng bừng tắt năm tạt sáu 5 và 6 nghìn 7 và 8 Ok Và bây giờ chúng ta sẽ biết thử tốc độ chậm nha